Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Giá Vàng hôm nay. Quý vị và các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông ở phía bên phải góc màn hình để nhận được những video mới nhất. Giá vàng hôm nay ngày 5 tháng 10 tiếp tục đà tăng vàng chốt giá ngưỡng 42 triệu. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại và xuất hiện nhiều căng thẳng địa chính trị, nếu phép một lần nữa cắt giảm lãi suất, giá vàng nhiều khả năng sẽ chạm ngưỡng 1.600 USD trên một ao. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới giao ngay tăng 0,3% lên đến 1.508,64 USD trên một ao, sau khi có lúc đã tăng lên mức cao nhất kể từ phiên 25 tháng 9 là 1.518,5 USD trên một ao trong phiên nước. Giá vàng thế giới duy trì đà đi lên và tổng cộng đã tăng 3 phiên liên tiếp do những lo ngại sâu sắc về tình hình kinh tế Mỹ và mới nhất là chỉ số PMI lĩnh vực dịch vụ xuống mức thấp nhất 3 năm mới đây được công bố. Cùng với đó là nguy cơ bùng phát chiến tranh thương mại giữa Mỹ và EU. Viện Quản lý Nguồn Cung cấp Mỹ ISM công bố chỉ số của ngành dịch vụ Mỹ tháng 9 năm 2019 ở mức 52,6%, thấp hơn so với mức 56,4% của tháng 8 năm 2019. Như vậy cả ngành dịch vụ Mỹ cũng tăng trưởng chậm lại. Hai ngày trước đó, các chỉ số của ngành sản xuất Mỹ cũng phát đi tín hiệu suy giảm đến tháng thứ ba liên tiếp. Theo chuyên gia phân tích, các chỉ số của nền kinh tế đáng thất vọng từ Mỹ trong những ngày gần đây đã hỗ trợ hoạt động mua vàng, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tại Mỹ trong tháng 9 năm 2019 chậm lại ở mức thấp nhất trong 3 năm theo sau một loạt dữ liệu kinh tế yếu kém được công bố trước đó. Sở dĩ vàng khó trụ giữ vững được ở một mức giá cao là do có sự bán tháo vàng của các nhà đầu tư ra thị trường. Mở cửa lúc 8 giờ 30 sáng ngày 4 tháng 10, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 41,85 triệu đồng trên một lượng mua vào và 43,3 triệu đồng trên một lượng bán ra tăng 200.000 đồng so với chiều mua vào và 50.000 đồng so với chiều bán ra so với cuối phiên liền trước. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn liêm yết giá vàng SJC ở mức 41,75 triệu đồng trên một lượng mua vào và 42,07 triệu đồng trên một lượng bán ra, tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cuối giờ ngày 3 tháng 10.